cây lọc vân mà gốc bự này nó chưa có ăn rễ ra ngoài được ta này cho nó ăn ra ngoài cho nó bùng lên cho nó lên có cái hệ bồ đề này nó lên nhanh quá mưa im nó lên tốt ầm ầm